Hello, xin chào tất cả anh em đã quay lại và trở lại với cái kênh bình luận viên hút lúa của mình. Thì giống như cái trận mà mình nhận định cho tất cả anh em trước đó là cái trận Levante gặp a 3 thì cái trận này mình cho anh em nằm dưới và cho anh em nằm cái mã với cái mã tỷ số là không đều một đều hoặc hai đều anh em thì cái trận này anh em đã xem thì anh em cũng biết là cái trận này là không đều nha thì mình cũng đã bình luận và nhận định nói với anh em là cái trận này hai thằng này nó đang đứng cái vị trí đầu bảng và nó sẽ chiều dắt nhau lên chứ nó không đá với một cái, cái bàn thắng cách biệt nha thì trận này anh em nào mà nằm mã kèo giống như mình đưa ra thì anh em cũng đã húp full trận này nè còn cái trận uh, The Red Den thì tối nay với Cambodia thì tối nay nó mới đá nha anh em còn à, tối nay thì có Campuchia Philippines và Brunei và Thái Lan thì em mình sẽ nhận định trước cho anh em thêm hai trận nữa đó là trận AFF Cup nữa nha anh em thì cái trận này trong à, bảng B đó là Myanmar gặp Malaysia diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 21 tháng 12 thì hiện tại cái bảng B gồm có Lào và Malaysia, Myanmar, Singapore và Việt, Nam nha anh em. Thì Việt Nam sẽ đụng ờ, Lào vào lúc 19 ờ, giờ 30 thì mình sẽ nhận định trước cho tất cả anh em cái trận Malaysia và Myanmar thì cho anh em xem cái thành tích của hai đội trong những trận gần nhất thì anh em thấy bên phía Myanmar thì ờ, những trận gần đây nhất 10 trận thì họ đã thua tới 8 trận và chỉ để chỉ thắng trước một trận là Đông Timor Leste nha anh em và để hòa một trận trước Hồng Kông. Thì trong khi đó bên phía ờ, Malaysia thì họ toàn thắng 7 trận và để thua trước 3 trận trước Singapore và bara in nha với ờ, một thằng một trận để uh, thua thằng uh, rút King Cup Thái Lan nha anh em trận để thua trước uh, Taki kết tăng thì anh em thấy cái phong độ của thằng Malaysia này cũng đang rất là tốt nha còn trong khi đó thằng Myanmar này cái phong độ nó không được tốt cho mấy anh em thấy toàn thua và những cái trận đấu trước đó toàn thua còn trong lịch sử đối đầu thì anh em cũng đã biết rồi Malay gặp Myanmar toàn thắng miên về Malaysia không nha anh em thì cái trận này anh em có thể nằm mã kèo Malaysia A nhưng mà cái tỷ lệ kèo nó chấp hơi cao thì anh em cũng có thể chờ tổ kèo anh em vào và có thể anh em vào từ đầu trận thì cũng về dẫn trận này dẫn an toàn cho anh em nha anh em nếu anh em nằm cửa trên thì mình vô mình cho anh em xem cái trận gần nhất của Malai và Myanmar trận đó là Malay ăn 3-0 trên lượt đấu AFF Cup luôn nha anh em thì hai thằng này nó gặp nhau cũng rất là nhiều thể vàng nha anh em anh em thì anh em biết cái cách đá của thằng Malay rồi thằng Malay đá rất là hung anh em có thể đá vào thằng thẻ vàng cũng được anh em có thể đá tài thẻ cũng được nha hoặc là anh em có thể đá thằng Malay được được chấp thẻ trận này chắc um, thằng Malay chấp thẻ hoặc là đá đồng thẻ đây anh em anh em có thể vào mã tài thẻ cũng được nha thì anh em thấy ba bàn thắng của thằng Malai là ba hiệp 1 nó đã có hai bàn thắng rồi thì cái trận này anh em cũng có thể vào Malai trong hiệp 1 được nha vào hiệp 1 anh em vào Malaysia được nha góc của hai nó đá rất là ngang tài ngang sức góc anh em thì nó tầm 12 quả góc thì anh em cũng dẫn cái màu vào cái mã tài góc và tài thẻ được nha thì những cái mã rung nữa thì những cái mã kèo nó rất là nhiều kèo phụ để cho anh em đánh và trận này tất nhiên là anh em phải nằm cái cửa trên anh em sẽ có cái tỷ lệ thắng rất là cao thì mình cũng đã nhận định trước cho tất cả anh em mấy cái trận kia rồi anh em không biết anh em đã vào kèo kia là chưa còn cái trận này thì mình khuyên anh em nên nằm Malaysia và nằm cái mã tài luôn nha anh em tài xỉu kia còn có tỷ lệ kèo đây còn đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Malaysia chấp với mã kèo là không 1,75 nha anh em và tài xỉu 2,75 thì trận này anh em có thể vào cái mã kèo Malay được nha anh em Malay chấp 1,75 và anh em cứ vào cái kèo tài 2,75 cho mình thì cái trận này mình sẽ nghiêng về tầm 30 đổ lên nha 30 hoặc là có thể là 31 thì anh em cứ nằm cái mã kèo trên và cái mã kèo tài cho mình nha thì đó là những cái mã kèo mà mình đưa ra cho tất cả anh em thì anh em nào đang chơi kèo ngoài qua thầu qua cò thì anh em không có thể chơi được những ma kèo phụ giống như tài thẻ nè rung thẻ rung gốc thì anh em hãy liên hệ với mình để anh em đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những ma kèo đó thì hiện tại cái thông tin liên lạc của mình thì mình có để trên dưới phần bình luận hoặc là anh em có thể liên hệ trực tiếp qua zalo của mình là 0963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 chứ không phải anh em chơi được đúng mã kèo trên dưới tài xỉu thì những cái trận này chấp rất là cao anh em nằm trên tài thì rất là dễ anh em bị lỗ lai bởi vậy mình khuyên anh em đăng ký một cái trang chơi thì anh em vào trang anh em chơi những kèo nóng kèo rung thì anh em có thể kiếm về cái lợi nhuận nó dễ hơn anh em chơi ở ngoài qua, qua thầu qua cò anh em đánh trên dưới tài xỉu thì anh em rất là dễ bị lỗ lai nha cái đó là thiên tất cả anh em thì anh em nào mà thấy nghe và thấy hợp lý thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho mình cho anh em nào mà đang xem video này thấy hay thì để lại cho mình một bình luận rồi một lượt đăng ký kênh lý lại để lại cho mình một lượt like nữa để có khi nào mình ra video sau thì anh em sẽ là người video nhận được video của mình sớm nhất hẹn gặp lại anh em ở những video sau